chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn từ Mễ Trì đến đường Lê Trọng Tấn, vành đai 3,5. Mấy năm gần đây luôn là điểm nóng về giao thông, nhất là tình trạng tắc đường vào giờ cao điểm và ngập úng ở đầu Lê Trọng Tấn vào những ngày mưa to kéo dài. Nguyên nhân dễ thấy nhất của tình trạng tắc đường có thể thấy là do hàng loạt chung cư cao tầng được xây mới tại đây. Để khắc phục tình trạng này, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn của tập đoàn Vingroup đã đầu tư cải tạo và mở rộng đoạn tuyến trên. Thời gian qua, đường gom đại lộ Thăng Long thường xuyên rơi vào cảnh ủn tắc, mất an toàn giao thông và úng ngập mỗi khi có mưa lớn. Vào giờ cao điểm, nguy cơ xung đột và chạm giao thông gia tăng khi hàng trăm xe máy từ đường Lê Trọng Tấn ồ ạt nối đuôi nhau đi ngược chiều vào hầm chui để chuyển hướng sang đường gom về hướng Hòa Lạc. Theo các hộ dân sinh sống quanh khu vực này, không chỉ làm ùn ứ giao thông, người dân tại đây cũng phải chịu cảnh úng ngập mỗi khi mưa kéo dài. Trước tình trạng này, dự án đầu tư mở rộng đường gom đại lộ Thăng Long đoạn từ cầu vượt Phú Đô đến đường Lê Trọng Tấn, vành đai Nam, dài khoảng 7,5 km, với tổng mức đầu tư hơn 163 tỷ đồng, do công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn làm chủ đầu tư, được nhà thầu tập trung triển khai thi công. để kịp tiến độ hoàn thành vào tháng 7 năm 2022. Nhà thầu đang tập trung máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án mở rộng đường gom đại lộ Thăng Long. Do đây là một trong những đoạn tuyến giao thông cửa ngõ huyết mạch của thủ đô, nên mật độ phương tiện tham gia giao thông luôn đông đúc. Theo thiết kế, mặt đường gom hiện tại sẽ được mở rộng, đồng thời xây dựng thêm hệ thống cầu vượt, cải tạo hệ thống thoát nước trên tuyến. Đường gom sau khi mở rộng có bề mặt đường khoảng 18,5 mét, 4 làn đường 15m và một làn hỗn hợp 3m, xây thêm hệ thống cổ vượt, cải tạo hệ thống thoát nước trên tuyến. Tại các vị trí đường ống nước sông Đà, đoạn vuốt nối với đường hiện tại sẽ có bề mặt đường nhỏ hơn. Tại công trường, đơn vị thi công hiện tại đang triển khai 3 mũi thi công với hơn 40 công nhân chia làm 2 ca trên ngày. Thời điểm hiện tại, các công nhân tiến hành thi công hạng mục đào đất, đắp nền đường. Điểm đầu của dự án qua cầu vượt Phú đồ, đơn vị thi công đã tiến hành di rời cây xanh để phục vụ công tác thi công mặt đường. Đây chủ yếu là các loại cây bụi, cây tầm thấp trồng trên mặt dài phân cách. Về cầu, hầm, đơn vị đầu tư sẽ xây dựng các cầu mới song song với cầu cũ. Phần cầu mở rộng có kết cấu phần dưới, mố trụ, kết cấu phần trên, nhịp dầm, mặt cầu, làn càn, chiều dài và độ dốc dọc cầu, tương tự như các cầu hiện hữu. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với tiến độ hiện tại của dự án mở rộng và cải tạo đường gom đại lộ Thăng Long